sau đây. Hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là ví dụ tương đối tổng quan, đó là chúng ta sẽ nêu sự giống nhau khác nhau giữa máy phát điện nhỏ như dynamo xe đạp với máy phát điện uh, xoay chiều trong công nghiệp. Thì ở đây, như thầy vừa nói với các con xong, tức là chúng ta lại quay trở lại câu hỏi của đầu bài, bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết hơn. Giống nhau thì đều có gì nhỉ? Nam châm và cuộn dây. Và một trong hai bộ phận quay thì đều phát ra dòng điện xoay chiều khác nhau thì ở dynamo thì thứ nhất là về kích thước nhỏ hơn và tất nhiên công suất và ở đây thì người ta có thể dùng nam châm vĩnh cửu nam châm vĩnh cửu và cái thứ ba đây là công suất và cường độ dòng điện đầu ra cũng nhỏ hơn vì lý do công suất nhỏ hơn ở đây thì trong công nghiệp thì về nguyên tắc thay bằng việc dùng nam châm điện à, nam châm vĩnh cửu thì người ta hoàn toàn có thể dùng nam châm điện nam châm điện đó khác nhau chính là như thế này. Và tất nhiên máy phát điện trong công nghiệp thì sẽ có công suất là lớn hơn nhiều và dòng điện lớn hơn nhiều. Ở đây công suất mà của cái dynamo xe đạp ý, thì công suất của nó rất nhỏ, cỡ nhiều mW. Thế còn công suất ở đây thì có thể lên đến hàng nhiều mi um, gì nhỉ? megawatt, thậm chí nó lên đến hàng trăm nghìn megawatt.